thành mất gỡ khoan khoan nó mất người đây đây kêu mà ba mấy năm đâu chị lớn đâu cô lên cô lên rồi rồi hơn Không có chồng, từ thấp tới cao đi, cho nó đi xuống. Dạ, hẳn là hẳn đi lại đây trước đi coi. À, giỏi đi con, lại đây trước đi nói đi. Rồi, chúc ngoại sao đâu. chúc ông ngoại năm mới. Dòng vô, dòng vô máy con quay qua. Dòng vô máy con. Hả? thấy cái linh mục con à. Tự tin mạnh vậy. Tự tin. Tự lắm. Quay lại con, quay lại quay lại máy, quay lại nó nói đi cần nói đi lấy một kẹo sô cô la đi rồi út rồi xong là ăn kẹo sô cô la nha ô dạ, dạ. trời đấy nữa ô kia hả rồi rồi này cho đi học múa ba lê nha múa dẻo nha ốp sao vậy nhà thiết kế tụi mình ra làm quay cái hướng qua đây con camera nằm bên đây nè đây quay bên này hay quá rồi đưa tay đưa tay lên à, dĩ nhiên không thấy quậy ra lên ra lên đừng động mà mày thiết kế mày đi gì vô gì hết đi vậy ủa này quay mà thì mọi người cứ diễn đi đang quay ủa ôi sao đang quay mà cái hồi cái đứa cái đứa đó đứng chào nè thôi đứa đứa quay gì đâu bà ngoại năm mới vui vẻ xong không ừ đứng bạn sự vinh rồi ông ngoại cảm ơn chúng con học giỏi nha giỏi Thôi có không có, mày mà cho phim giáo lắm á, nhỏ Chạy quay phim đâu Có hình đâu, có phim nhanh đâu, sao đâu Cười lên <laughs> Nói sao con, nói đi dính luôn cậu ti luôn á dính luôn ơi ờ. dính hết luôn á ờ, nhỏ vui vẻ cha mẹ đón nhà lời nha ờ, đóng rác đóng rác mới quan rồi, gì Anh có cái gì? Bên đây lại. Không không không là bên đây rồi. Cái bông nè. Ở đây mẹ lấy cục kẹo ra. Đây bông nè. Bông. Nhanh lên. Nhanh lên đi kiếm tiền kiếm giúp cháu đi. Sáng giờ. Đi không? nhanh đi con để mua bộ sưu tập để lên đi, đi, bộ sưu tập đi đi đi đi sắp làm em tuổi bắt đi con trai. nói đi sắp làm gì nói đi con nói đi đây mày cầm nhìn cho con thanh này lại con bà ngoại sống cho tuổi đi con con bà ngoại đi bà ngoại đấy con chúc gì con chúc ông bà con chúc ông bà đây đi con anh đây lại cô giảm dạy sao để lên đổi cái sức kia dạy rồi cầm hai tay gật đầu gần đầu cúi đầu chào cúi đầu nè bà ngoại bà ngoại kìa ngoại cho nó nè đây gật đầu ngoại đi này là mẹ chưa có thêm đi cho nhỏ nó sợ nó tiền rồi sợ quá, thành tỷ rồi minh chân rồi ra luôn ơi tao đi tiền sợ quá để cho ba má mạnh khỏe vui vẻ bạn sự yêu quý cảm ơn hai người này hai đứa hả nước đi tập ừ. đầu năm dạ, ba má mình khỏe dạ, dạ, đâu sao thấy con giả <laughs> tiếp theo Trời ơi. Con ờ, chúc cho ba năm mới phát tài, mạnh khỏe. Rồi, cảm ơn hai con. Rồi, rồi. Ba chúc con mừng ăn tiền dư với nước rồi đó rồi nước đây lấy trước vào đây có mỹ rồi đây còn rồi dạ, chúc ba má năm mới bây giờ sức khỏe làm ăn phát tài thì như nước rồi cảm ơn con làm ăn kiếm tới làm sao cho sung sung cứ sẵn làm cứ vợ này để <laughs> lên bỏ đâu biết nó rồi anh quýnh cái gì lộn lộn của nó đâu anh đây đây con đứng giữa đây gì đây bắt lộn nữa đây rồi ngoại giao là nói nữa rồi nó làm ăn rồi đây đây phải là cho dốt là dốt đúng không? Con quay chợ. quên. Rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn chị Nhiều hơn đi. Đúng Đây bao nữa này á hai bao thì hả? Hai bao. Hai bao hai bao có xe có bao rồi có tiền rồi đủ đủ bao ông ơi nó mỗi người một bao hai bao kìa cãi nó đi nó một rồi à, cái gì mấy cháu lên đây ủa đã mấy con bao hả con gái à đánh hai bao đấy con gái à hai bao nè rồi mới quay gì đúng không đúng đúng đúng ở bên dạ chị đúng rồi mới đầu lao đàn ông với đàn ba mà nói ai cũng vô đi chơi đi đúng rồi bỏ lên hai người á bốn có hai bao dạ, dạ, dạ. hai bao một được hai bao thấy rồi cái gì qua đây đi <laughs> cái gì qua hết rồi bà dạ tiếp tiếp tiếp à, tiếp đi cái gì gì hút rồi nè mấy đứa gái ra à cười đủ nói rồi dạ, dạ. à. dạ. lì xì đó là gì lên đó nói đừng có đụng không đụng rồi wow là gì bên đó là

đúng không rồi mới nhấp vô đây gì vậy nè mình đi chảo vô đây, bông trước kìa bông trước kìa vô vô vô con mẹ đó vô là mấy bộ siêu tập đi vô vô mẹ nhắc cho anh vô đi nãy giờ sắp được mấy bộ siêu tập rồi đó nhiều lắm rồi năm con rồi anh ta lại anh ta lại con chút con chút để tự nó lo đi dạ con nói tự nó đi ờ, nó còn chút đi lại lên khoanh tay lại giờ dạ, khoanh tay lại lần đầu đi khoanh tay lại lần đầu ừ ờ, giỏi dạ. dạ. gì vậy khoanh tay lại rồi biết ờ, biết khoanh tay lần đầu là mừng rồi đó rồi nè thế nè rồi con chút đi thôi đi chung rồi thôi đi chung rồi con chút gì cô giáo dạy sao con chút con chút gì hai dưỡng hai Em nằm hạnh phúc bye ba. sức khỏe gì mày gì gì em lận con, cảm ơn đi nó còn cảm ơn không dám nhận luôn trời ơi không được cái này đi cưng kìa hai cho kìa Cảm ơn đi. Mua không mua đồ, mua mua ở số 8 mua số 8 mua mua mua đồ. Mua lấy. Cầm đi đó. Ở trong này lấy tiền. Cỡ. Tới hai đứa cháu tiếp tục. Rồi tiếp. tại vì trong cái gì ấy công ty ờ, là là là, là... chút rồi họ thấy chút rồi đúng không đừng quá giữa hai về hai chúc con ngày càng nhiều niềm vui ha nhiều à, đạt được nhiều mong muốn nha nhiều sức khỏe chỉ là gì đó rồi đến hai đứa hai đứa em hai đứa em đâu ủa phải hồng với lại nghiến đâu chưa cho rồi cho vô cái giả đi cho đủ bạn thấy em thấy em này thôi nhiều em lắm ủa mình cũng là em hả không hai đứa à, chưa vậy, chưa anh, anh tin à, lấy liền xong đi nghĩ vô quay luôn đi không chịu vô đâu sáng nó làm xong rồi anh tin lấy liền xì mười mấy năm rồi đúng không dài dữ vô kìa nè vô liền hơn là lấy lộc nè vô kìa được rồi vô thiệt quá thì gặp sức khỏe à, làm ăn tấn tới thì vô như nước rồi anh chị chúc em bản sự như ý nha mọi việc thành công năm nay thôi nha năm sau nghỉ nha ờ, ờ, ờ, năm mới hai chồng chị chúc em năm mới năm sau nhiều sức khỏe phát tài hơn nữa <laughs> phát tài phát tài yeah. rồi sau đi cho nó nhồi quá bên tay lại rồi mấy đứa lớn dưới đi mau lát đi cho tôi đi ví dụ ừ. ừ cho nó dễ ủa gì còn bây giờ hết hết đi xì rồi mà ừ, hết rồi <laughs> mấy đứa nhỏ ơi một vàng bia làm bách rau luôn hơn với lại nghiến ra mình lấy mình lấy để em với chị à. Nghiến lên luôn đi nghiến. Con kiến đây, vô rồi, con kiến. Đó đi chung với chị cho dễ. Rồi rồi, con kiến. Rồi, thôi, thôi, thôi. Thôi, thôi. Gì vậy? Mẹ mình khỏe Mày sẽ nhới Rồi, đừng Kiều cái gì với Ngọc nữa Ở đây Đi Ngọc em đi, đứng sau em đi nè Con nè Cái Ngọc, đứng sau em đi, em đi Ngọc à chúc ba mẹ kìa Có chúc ba mẹ kìa dạ. Rồi, dẹp đầu đi con cảm ơn gì ba dạ. Bóng có bông dây kìa <laughs> bỏ không ở đây nào nó vô hả tụi đi vô Vậy chúng ta đây, cúi đầu rồi còn cái gì xây. Rồi vô vô vô, vô luôn vào vào. Xuống. cái đi rồi. Dạ, hôm nay là không chút gì giống đi. Chút đi. Chút cái liền xây, không chút không liền xây. Chọn đi. Chọn đi. Vì ốc đâu? Không để kia mấy đứa nhỏ vô chung luôn cho nó đi nó nhát quá này. cái nhỏ ơi, vô vô hết luôn đi vô hết luôn đi xếp hình luôn rắn á hình luôn rắn á vậy em đi trước hai con vòng vàng á xếp hình gì rồi xếp xếp hình con kiến rồi chúc xếp hình ngang chúc tết không có lại đại rồi rồi đi đi rồi chúc đi rồi đi ừ theo tự rốt rồi chúc rồi rồi vậy vậy đi trước quê ra trường rồi Ờ đúng rồi, từ từ. Đâu đâu đâu đúng rồi, Coi chừng gì nhét địch đó. <laughs> Rồi cảm ơn con. Rồi chúc con ờ, năm mới à, học giỏi, xinh đẹp. Rồi đi đi đàng hoàng, không giỡn, không giỡn nghiêm túc. Đạt được những điều mà mình mong muốn. À, theo đuổi ước mơ của nhỏ bơm xí mạng quá chán rồi chút lại bơm xí mạng rồi rồi chị con à, học giỏi à, xinh đẹp chúc là tôi chúc đại đi đúng giỏi ngoài này lấy về cái lấy về mình kiếm mua đồ sữa mai mươi mấy nó mở ra mua đồ sữa nó còn bộ màu hồng đúng không đúng chị trang bộ này luôn đúng không bộ màu hồng á những con gái luôn luôn xinh đẹp dạ, còn giỏi đâu mang giỏi giỏi chúc tụi tôi mới nó ngọc đứng đợi em nha ngọc nó, nó đi về luôn ngọc rồi nếu còn thao ăn chống lớn học giỏi con nhận nhận là phải hai chứ con dám giữ dạ. đóng hoài đứng sau lưng em ngọc dám dạ, nhận là đúng rồi nha không chịu

Rồi vô lẹ kìa Chưa chưa lấy lộn á Mấy con dễ thương hả? Bữa, chị bán ẩm thực là chị bán lấy bao body xịn Trời ơi, con như lan rồi nè Nhìn chưa lì xì không không nè Lát nữa lì xì xong Giờ được rồi, đi sao quá Con nè Không được Ủa kìa cái đứa Ủa sao kìa vậy? Đứa đâu còn năm nữa kìa Trời cái ờ. mấy đứa ơi còn nữa Còn nữa nè à, Lấy rồi Ủa út trước đây út đi. đây Dốt trước gì? dốt gì? trước đây Yeah Nè Năm rồi chứ đẹp quên dưỡng năm Cũng lộn Rồi cảm ơn cảm ơn à, ờ. Ủa trời ơi Nè nè nè rồi cảm ơn út nha à, năm mới chúc út nè ngày càng xinh đẹp nè công việc à, à, hăng thông nè ờ cái gì <laughs> nói chung là cái gì mà hăng thông mình mới vô nó chữ được không mà rồi dạ, cảm ơn rồi xin cảm ơn cảm ơn xin cảm ơn xin cảm ơn xin cảm ơn xin chào quý dạ, lấy ra con luôn đi rồi rồi không có ờ, Thôi liền. Thôi đi đi đi đi, lẹ đi. Kệ kệ cho máy quay kìa, đưa đi đưa liền. Đi quay quay quay tấm đâu rồi tiếp ai nữa móc cả mẹ liền luôn thân kìa thân gì thân lớn thân trước chứ có chứng từ nha có chứng từ nha rồi đâu chín mốt chín mươi chín mốt dạ con chúc chín uh, uh, gia đình của chị năm thì chị em ờ, lớp phát tài phát lộc uh, bạn sự như ý thành công thì đạt nhiều tâm trong công việc dạ, dạ. cảm ơn con rồi dạ, cảm ơn con nha năm mới chúc con nha học giỏi nha Ngày này xinh đẹp ừ. Rồi ừ. Sống lâu chắc tuổi Các bạn nào Các bạn chị hai Có ổn lắm còn gì nữa không? Bây giờ, bây rồi, bây rồi, Trời rồi. Rồi rồi Rồi, chúc con nha. cảm ơn xin cảm ơn dạ. cái gì đi bóng nội đại lâu quá anh hân lên luôn đi hân với yến lên luôn đi cảm ơn con à, cảm ơn con chúc con chào đưa chị hai đi chúc con ngày càng xinh đẹp học giỏi chăm ngoan nha rồi Nghĩa, nghĩa, nghĩa. À. Rồi, nghĩa dạ. rồi. Vậy là tớ nè. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi chúc uh, gia đình Việt Nam uh, <laughs> mạnh khỏe <laughs> vui vẻ không có ghẻ thì đúng ờ, em thấy bình thường nó ghẻ rồi rồi rồi chúc con học giỏi xinh đẹp nha rồi rồi có gì sức khỏe rồi mẹ thì quá Đúng vậy. Đúng quân luôn. Đúng quân ra luôn. chúc sâu kỳ quá quần tụ luôn à có nữa không nó rồi có rồi yeah bắt phong bông chụp hình đây cho chụp hình cái đi ờ, chụp má vô chụp nữa